Chả đóng cửa nhá Nè, chị, chị tiếp nhé Chị tiếp thôi, ừ Chú này đỏ đấy căng này ra đi nhẹ cả hai lít trước này hai lít rồi à? mạnh tay lên rồi hai lít bạc thế thì anh cho bà đi ừ suy nghĩ gì đâu hai lít này thừa 5 lít này chứ trời năm lít cửa nào thứ năm cửa căng nhỉ chú này về đỏ định ăn cái tiền của anh này một này hai ba bốn đây còn 5 lít này vay thêm không anh 5 lít này đây có một triệu này đưa đây hai triệu nữa xem nào ván này tất tay chú trợ lách thì triệu nữa này cái tiền anh bơm cho gì rồi có bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu thôi vào bơm cho 500 nữa cân rồi nhá thừa một triệu luôn cân một triệu thừa thêm cân một triệu thừa 500 ừ. cân một triệu thừa 500 này đó dạ, đấy đây thừa đây, 500 rưỡi này cân này thừa thêm triệu nữa nóng người sướng sao thừa 500 ừ. thừa 500 rồi thì cái sống chết chơi tiếng này cân cái 500 này đây có còn có 500 thôi báo thừa lên 2 triệu nữa nhận không cân mồm thì 2 triệu cân nhá ừ. cân đi mà điểm đi kịch arrow ui to thế nhỉ liêng vơ tiền ấy từ từ từ từ bình tĩnh chưa gì đã vơ cả tiền vào rồi vai thôi nhá hai triệu chú báo thừa coi như là trừ nợ của anh nhé ok anh được chưa Ai. Dẹo gì vào cân đấy nhá Cứ Astro luôn thua Quy kèo kịp Astro đã làm cái gì cho cái này Con này vẫn hơi nhiều Gì nhỉ? Nghỉ thôi anh ừ. Chơi gì nữa, hết tiền rồi Ăn nhau một ván đấy mà Em về nhá Đấy đi Vâng, thưa anh nha à, ờ, Tôi vừa mới chiến thắng được rất là nhiều tiền từ thằng em Thì à, Đấy Nó đánh bài rất là đỏ anh em ạ Đấy thắng tôi bao nhiêu rồi đấy nhưng mà chỉ cần một cái ván như thế này thôi là tôi đã thắng rồi đấy sát ba át gặp uh, à, qkh thằng này nó đánh bài nó đỏ lắm anh em ạ nhìn này nó được qkh luôn tôi thì thực chất ra tôi chỉ được bài của tôi nó chỉ có thế này thôi đấy tôi đã dơ xem rồi đấy anh em nhìn này bài có 5 điểm bạc nhưng mà trước cái ván đấy tôi đã hao được một cây áp ở trong ví đổi bài này ừ. anh em nhìn này cháo đổi rất nhanh đúng không ạ đấy tôi cháo cho anh em xem này bài tôi đây nhá đây này anh em để bài đây nặn bài này. Đấy, anh em nhìn này ba luôn Đấy, thấy chưa rất may là tôi đã hao được một cái app vào trong ví và tôi đột được sát ba app cái ván đấy tôi đã thắng rồi đấy. có thể các ván trước tôi thua nhưng mà chỉ cần một ván thôi là tôi đã thắng chiến thắng tất cả thì à, đấy chiếc ví đổi bài rất là hiệu quả đấy, nhả bài ra này nó kiểm tra bài thì cũng không phải lo thì à, anh em mà muốn mua ví này thì cứ liên hệ với số điện thoại trên màn hình tôi đã để số điện thoại trên màn hình để cho anh em biết cái cơ sở mua đó là cơ sở tấn Tuân Casino thì anh em cứ liên hệ với cái số điện thoại đấy người ta sẽ bán cho anh em chiếc ví đổi bài hiệu quả như thế này nhé xin uh, chào anh em